Đây là toàn cảnh của đình thần Đồng Ky, à, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. À, theo bước chân à, hổ à, khám phá đình thần Đồng Cô Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang. À, mời cô chú anh chị à, đón theo dõi nha. đây à, khám phá đình thần đồng cô kỳ quay toàn cảnh ừ. Ừ. cũng như trong nước ngoài nước nha cô chú anh chị à, đây là định thần đồng cụ kỳ tạo quốc thái huyện an phú tỉnh an giang à, theo bước chân của hổ cô chú anh chị à, đây là định thần bên kia là quỹ ban dân xã quốc thái đây là hình ông bác hồ đây cái kiểu rước ông à, rước à, ông thành cái kiểu rước ông thành luôn cô chú anh chị đây là cái đình thằng đồng Củ Kỳ ờ, cô chú anh chị ờ, đây là con hạt quy đứng lên trên ờ, con con con hạt đứng lên trên cái mình con quy đây là cặp hạt luôn của chú anh chị À, khám phá cái đình à, Đồng khi sau Quốc Thái không cô chú anh chị đây là ông Quốc là người à, chủ đình anh Quốc cho em biết cúng vào ngày mấy tháng mấy anh Quốc gần tháng giêng tháng chạp tháng sáu tháng mười thanh giêng có tống gì không anh không đây là gươm giáo đây là con rồng ờ, bên đây là ừ, tài thiên bất giới hồng hà nhi sao mình có hai bên là trái trâu à bỏ bên ngay chỗ bây giờ ờ, ổng ờ, gỡ gỡ mấy cái cục sạc ra mấy cái gì cái ờ, cái ổ điện khám phá cái đình à, đình đồng kỳ luôn của chú anh chị ơi rồi vô đây luôn anh quốc ơi khám phá coi có cái gì mới lạ gì không cô chú anh chị đề của bằng được có quyền chăm họ ừ. đủ quyền chăm họ luôn của chú anh chị đây tủ áo đây là cái bếp cái bếp à, nấu ăn luôn của chú anh chị ừ rằm tháng giêng cúng đã qua rồi à, xin à, cô chú anh chị à, nhớ chia sẻ giùm mình cô chú anh chị ơi bên này là cái gì đựng cái gì bên đó đây đựng ba cái chống ờ, ba cái nông rồi ừ. cái phòng còn đây này còn này chống <coughs> này chống gì chống này để dành làm gì

rồi đi ra ngoài này này cái dụng ra đây là cái à, kiểu rước tâm thằng luôn cô chú anh chị cái lồng đình đi thẩm sắc cái lồng đình đi thẩm sắc cái kiệu Ờ, cô chú anh chị nhớ chia sẻ giùm mình cô chú anh chị ơi đến đây là kết thúc rồi cho cô chú anh chị à, đình thằng đồng cô kỳ sở quốc thái quyền an phú tỉnh an giang luôn cô chú anh chị ừ, đến đây là kết thúc luôn